nghiệm về nguyên tố hóa học. Nguyên tố hóa học ở đây được định nghĩa là tập hợp của những nguyên tử. Như vậy nguyên tố hóa học ở đây là nhiều nguyên tử, được chưa nhỉ? Cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân. Tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số proton ở trong hạt nhân. Được chưa nhỉ? Đấy chúng ta chú ý như vậy nhé. Đấy. Tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số proton ở trong hạt nhân. Do có cùng số proton ở trong hạt nhân nên số electron của nó gần như là giống nhau. Được chưa nhỉ? Chú ý như vậy. Còn ở đây chúng ta không có mối liên hệ gì giữa số proton, electron và neutron cả. Do đó chúng ta không đề cập đến cái vấn đề số neutron ở đây. Các em chú ý nhé. Thầy Duy nhắc lại này. Nguyên tố học là tập hợp của những nguyên tử cùng loại có cùng số proton ở trong hạt nhân. Ờ, nếu như bây giờ chúng ta thể hiện một nguyên tố học và chúng ta thể hiện bằng rất nhiều nguyên tử thì nó rất mất thời gian. Do đó người ta thiết kế nên một cái hệ thống ký hiệu hóa học. Hệ thống ký hiệu hóa học này được dùng ở trên toàn thế giới, được nhận được dùng ở trên toàn thế giới. Nó biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó. Được khi nhà ký hiệu đấy đó chính là ký hiệu hóa học nhé. Rồi chúng ta thử làm quen với một số ký hiệu hóa học các em nhé. Đấy, ví dụ như sau. Nguyên tử đơn giản nhất của chúng ta là hiro.